Kính thưa toàn thể quý vị, nhắc đến Tết là một sự đánh thức niềm thiêng liêng trong tâm hồn người Việt sống dậy, nhất là đối với người con việc tha phương đã thiếu hương vị Tết, nên khi nhắc đến khiến họ càng thấm thía và sâu thẳm tâm trạng hơn mưa lẫn thời gian đào trội nhụy trúc gọi nắng về nhưng rét còn vương bên phía trung đông vẫn còn tiếng phụ thương lắm bao người biết nhớ quê hương nhạc phẩm phản phất hương xuân lời của thi sĩ Tuệ Minh nhạc của Hoài Nam và ca sĩ Kim Linh do đoàn ca vũ Phước Huệ trình bày chúng tôi xin cảm ơn quý vị cho một tràng vỗ tay I give it for the ladies from Phước Huệ mà những điều trả lời ra give it Thời gian đào quên chu nụ chúc gọi nắng về nhưng sét còn dương bên phía trung đông vẫn còn tuyệt phố thương lắm bao người ta sau giường nâu nước biết điều nam bình cách mấy trung dương quan họ ngàn xưa mấy đứa trời lòng vắng bến ninh kiều tiếng vọng thân thương đâu đó trong ta trong lòng dương trong máu đồng bào xa tận nhà phương tết đến tâm tư nỗi niềm tha thiết luôn mãi như về nguồn cội quê hương cao trời không bóng tiếng qua khai trầm thơm hạnh phúc nhịp múa kinh cầu phảng phất hương đào mai sao giường nâu nước tiếc điều nam bình cách mấy trùng dương quan họ ngàn xưa mấy đứa trời lòng vắng bến ninh kiều tiếng vọng thân thương không dân việc trong máu đồng bào xa tận ngàn phương tết đến tâm tư nỗi niềm tha thiết luôn mãi nhớ về nguồn cội quê hương mái chùa quanh năm gông trầm quê nhịp mõ kinh cầu phảng phất hương xuân bóng tiếng hoa khai trầm thơm hạnh phúc nhịp mõ kinh cầu phảng phất hương